Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những năm gần đây, Hà Nội và các tỉnh lân cận có tốc độ phát triển kinh tế ngày một nhanh. Bởi vậy, yêu cầu về một tuyến đường mới kết nối nhanh và thuận tiện giữa thủ đô và các tỉnh lân cận là hết sức cần thiết. Do đó, dự án vành đai 4 vùng thủ đô đã ra đời. Vành đai 4, tuyến đường sắp được triển khai đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư lớn nhất và tiến độ thần tốc nhất từ trước đến nay –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 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, mục tiêu khởi công đường vành đai 4 trong tháng 6 năm 2023, hoàn thành cơ bản trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố Hà Nội đã dự kiến bàn giao tối thiểu là 70% mặt bằng – trong tháng 6 năm 2023 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12 năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đàn Phượng, Thành Oai, Thương Tín và quận Hà Đông ra soát nhu cầu tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với các sở ngành liên quan – đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư. Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành giả soát quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để xem xét chấp thuận bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện. Trên cơ sở chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 9 năm 2022, hoàn thành cắm mốc chỉ giới đường đỏ, mốc giải phóng mặt bằng. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có chiều dài 112,8 km. Điểm đầu nằm trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận xã Thành Xuân, huyện Sóc Sơn. Điểm cuối nằm trên đường cao tốc Nội Bài Hạ Long, địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 94.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2021-2028. Dự án sẽ đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Quy mô hoàn chỉnh gồm có 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho đường sắt vành đai. Trước đó, chính phủ cũng đã giao cho các tỉnh thành lập tổ chức, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2023 và đảm bảo khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tài sản của nhà nước, thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Đồng thời, kiểm tra giả soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch liên ngành liên quan đến dự án để kịp thời điều chỉnh theo quy định hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 7 tuyến đường vành đai, kết nối nội bộ và thông thương với các tỉnh, thành lân cận. Khi hoàn thành, 7 vành đai này sẽ góp phần nâng tầm vị thế của thủ đô. Riêng vành đai 4 có thể coi là vành đai kết nối mọi vành đai, tạo điều kiện quan trọng cho sự phát triển đồng đều, toàn diện và bền vững của thủ đô, bởi nó sẽ tạo nên một không gian phát triển mới cho Hà Nội và các tỉnh trong vùng thủ đô. Đặc biệt, còn được gọi là lối thoát cho ủn tắc giao thông của Hà Nội. Vốn cho dự án là vấn đề quan trọng bậc nhất, đảm bảo cho dự án không bị lỗi hẹn. Với dự án vành đai 4, sơ bộ tổng mức đầu tư là khoảng hơn 90.000 tỷ đồng. Đây là tổng mức đầu tư không hề nhỏ. Tuy nhiên, Hà Nội đã tính đến phương án huy động đầu tư theo phương thức hợp tác công tư PPP. Với phương thức này, 90.000 tỷ đồng không phải ngân sách bỏ ra hết, ngân sách chỉ bỏ ra trong giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các hệ thống đường gom, đường kết nối vành đai 4 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Phần còn lại là các nhà đầu tư sẽ bỏ ra sau này thu phí hoàn vốn. Theo tính toán sơ bộ, trung bình mỗi km dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô lên tới cả trăm tỷ đồng. Cùng với đó là phương án tài chính tính toán khả thi, với thời gian thu phí là khoảng 21 năm. Do đó, bên cạnh triển khai dự án, việc khai thác hiệu quả dự án cũng là vấn đề rất được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 chiếc xe ô tô mới ra đường. Và với thời điểm này, toàn thành phố có khoảng 750.000 ô tô các loại, chưa kể 1-2 triệu phương tiện từ các tỉnh thành phố tham gia giao thông tại Hà Nội, đủ để thấy áp lực quá tải lên hạ tầng giao thông thủ đô ra sao